Xin chào các bạn đang theo dõi kênh uh, video của xe điện môn điện Video hôm nay xin giới thiệu với các bạn là một số cái mẫu bánh để chế xe scooter Các cái loại bánh có đường kính từ 20, 25, 30, 35 và 40cm Những cái phụ kiện như uh, giảm sóc, tay lái đông, cọc yên, ghế ngồi các thứ thì uh, mình không có đưa lên đây những cái đấy đã làm cho những cái video khác à, còn à, xin giới thiệu với các bạn đây là cái mẫu bánh à, đường kính 20 200 x 50 thông số là 200 x 50 có lỗ trục là 10 đường kính 20 và chiều rộng à, chiều dày của bánh là khoảng 4 cm đến 5 cm đây là cái mẫu bánh sau này bánh sau này thì một bên của nó có ba ốc dùng để bắt cái nhông Đấy, bắt cái nhông thì kéo xích vào đấy còn cái mặt là bên còn lại ấy, là dùng cái gen dùng để bạn nip mà nip để các bạn trôi cho nó à, bon khi à, chuyển động sử dụng động cơ điện chẳng hạn nó vừa gen này nó vừa với lại à, tất cả các loại lip thông thường phổ thông Đấy. tiếp theo thì à, giới thiệu đến các bạn một cái mẫu bánh nữa là bánh à, có đường kính là 25 cm à, thông số là 10 nhân với 2.125 cái bánh này cũng à, có cái lỗ trục là 10 mm à, bản dày là khoảng 4 cm Đấy. cái bánh này thì có 6 cái ốc dùng để vặn đĩa và đây thì cái này nó bánh trước bánh sau là giống nhau thì các bạn có thể kết hợp là bánh trước là bánh này và bánh sau là động cơ thì à, tùy các bạn sáu con ốc này những cái dòng động cơ điện thì mình à, không có giới thiệu vào đây cái mẫu bánh 300 à, trừ 4 cái mẫu này, này có trục 20 cái này dùng để làm xe đặt hàng thôi làm scooter trục nó rất là to còn đây là cái mẫu bánh 350 à, trên 400 trừ 4 mẫu này có đường kính hai nhong bản rộng là 8 cm cái này thì nó có ba loại một loại là một bên trơn một bên có ba cái ốc để cho các bạn à, bắt đĩa phanh Đấy. còn loại khác thì hai bên ba ốc là dùng để một bên bắt nhông và một bên bắt đĩa phanh đằng sau còn một loại nữa là một bên ren để vặn líp và một bên à, ba ốc để vặn đĩa phanh thì à, cái đấy à, các bạn có tùy chọn và có loại động cơ nào thì mình sử dụng với cái mẫu bánh đấy cho nó phù hợp cái loại này thì à, nó cũng dùng lỗ trục là trục phi 10 đây cũng là một dạng bánh như vậy nhưng mà cái lỗ ở trong nó là trục chết à, trục có hai loại là lỗ 19 và lỗ 17 dùng cá để vặn nó chuyển động thẳng trục sang bánh luôn không có vòng bi các bạn có thể bắt vào động cơ trực tiếp hay qua trục cầu gì đấy thì tùy hoặc là những cái xe đẩy của người già đây là mấy cái mẫu bánh lúc không xăm này. cái loại này là 13 x 5 chấm không không trừ sáu thằng nó rất là đắt nên là vành nó khỏe mà nó đắt quá nên là cũng không bán được trục 12 các bạn nhé trục rất là to đây cũng là một cái dạng à, bánh của nó đây cũng là 13 x 5 đường kính lớn hơn còn à, đây là giới thiệu với các bạn những cái dòng à, đông dòng bánh như cỏ thằng xe ruồi này đấy vành 6.5 à, nhé cái dòng này là dòng vành 6.5 đây là cái vành sau nó có cái bảng máy rộng hơn Đấy. thì thằng này dùng bắt là đằng sau một bên nhông một bên phanh đây là bánh trước này bánh trước thì nó có một bên phanh thôi Đấy, đây là một nốt dày là 8 và đường kính là 35 cm cái loại này chế scooter cũng rất là đẹp đây là cái mẫu vành 12 à, inch bản rộng là khoảng 5 à, cm có thông số là 12 trên 1.2 nhân như là 2 chấm mấy đấy này là trục chết thì yeah, à, các bạn gắn cái gì vào thì cũng được thì quá cái vành đỏ này là 10 nhân với lại 2.50 đó là những cái dòng xe cào cào của máy xăng hay thì bốn thì nó hay lắp đặt đây là hai cái bộ à, giảm sóc giảm sóc đoàn hoàng nó có giảm sóc đoàn hoàng rất là nhỏ nó phù hợp những cái bánh có đường kính 35 đổ lại thì đây là toàn bộ những cái à, mẫu bánh bên mình đang có hiện nay để cho các bạn lựa chọn thì một số cái à, để lâu ngày nó hơi hơi bẩn tí thì có thể sẽ bán với giá thanh lý còn một số cái thì à, nó đều mới cả mình không tiện tháo vỏ ra thì mình để luôn nên mình quay cho các bạn này xem và các bạn lựa chọn thôi nên nó dễ cái càng giảm sóc ở phía bên trên màn hình ấy, thì dòng nến nó dùng vòng bi bát giống như của xe đạp điện giống như của xe đạp thường còn cái càng rộng háng hơn ở dưới này này thì là nó dùng bi bát to hơn nó thuộc dòng bi bát của dòng xe đạp điện hay là một 133S ấy, dùng vừa à, các bạn à, xem video thì nhớ ấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để à, được những thông báo khi có video mới đăng lên các bạn cần cái mẫu bánh nào ấy thì à, khoanh vùng cái hình lại là gửi cho mình mình sẽ báo giá cho các bạn Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.